Dù học giỏi hay không, hầu hết những đứa trẻ có khả năng kiếm bộn tiền trong tương lai đều sở hữu ba đặc điểm này. Thực tế lại cho thấy, rất nhiều người thành công, doanh nhân, người có địa vị trong xã hội đều có xuất phát điểm không mấy tốt, học lực không cao. Trong tư tưởng của nhiều bậc phụ huynh, ai cũng muốn con cái mình ngay từ bé đã phải học thật giỏi, đạt được thành tích tốt, sau này đỗ đạt vào những ngôi trường trọng điểm có như vậy thì họ mới yên tâm rằng tương lai của con mình sẽ được đảm bảo, chúng sẽ kiếm được nhiều tiền, trở thành người thành đạt được nhiều người nể trọng. Thực tế lại cho thấy, rất nhiều người thành công, doanh nhân, người có địa vị trong xã hội đều có xuất phát điểm không mấy tốt, học lực không cao. Chẳng ai ngờ những đứa trẻ từng bị chê là học lực kém lại gặt hái được những thành tích đáng nể khi trưởng thành. Nhiều nghiên cứu cho thấy, khả năng thành công của một người không thể đánh giá bằng kết quả học tập mà phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Và trong số đó, có ba đặc điểm thường thấy nhất chính là họ đều là người có chỉ số E của cao, không trần trừ và khả năng linh hoạt cao. Chỉ số E của cao Chỉ thông minh cảm xúc, E của là một yếu tố không thể thiếu để một cá nhân có thể tồn tại và phát triển trong xã hội ngày nay. Trẻ có trí thông minh, cảm xúc cao, có thể học lực không tốt, nhưng họ có cách đối nhân xử thế tuyệt vời, biết cách đồng cảm, quan tâm, thích giúp đỡ mọi người, được lòng những người xung quanh nên dễ dàng có được những cơ hội mà người khác không có được. Khi lớn lên, trẻ có e của cao cũng trở thành người có khả năng giải quyết vấn đề tốt hơn. Trong các tình huống ngoài mong đợi, trẻ sẽ nhanh chóng thoát ra khỏi cảm xúc tiêu cực. Họ cũng là những cá nhân rất năng động, tự tin vào bản thân, hiểu rõ điểm mạnh và yếu của mình, không chần chừ, biết nắm bắt cơ hội và không sợ hãi thách thức. Trong quá trình đi học, chắc chắn chúng ta sẽ thấy rằng một số trẻ rất quyết đoán, không bao giờ ngại ngần, nhất là khi tham gia các hoạt động của trường lớp. Những đứa trẻ này cho dù học không giỏi, nhưng lại được bạn bè và thầy cô yêu mến bởi vì chúng rất có trách nhiệm, gặp khó khăn cũng không sợ hãi. Trong xã hội, những cá nhân có ý thức trách nhiệm, sông sáo và quyết liệt tất nhiên sẽ có khả năng thành công cao hơn bởi vì họ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào, sẵn sàng đối mặt thử thách. Thậm chí khi không có cơ hội, thì tự bản thân họ cũng sẽ tạo ra cơ hội cho chính mình. Linh hoạt, dễ thích nghi. Lối tư duy linh hoạt và cách ứng biến đa dạng trong các hoàn cảnh khác nhau là yếu tố vô cùng quan trọng góp phần vào sự thành công của một người người có tính linh hoạt sẽ biết cách quan sát, tìm hiểu, phân tích và đánh giá các tình huống đang diễn ra để đưa ra những giải pháp đúng đắn và phù hợp. Sự linh hoạt của trẻ có thể thể hiện khi chúng tiếp xúc với những môi trường mới, có những mối quan hệ mới. Sự linh hoạt cũng được lột tả qua cách mà trẻ suy nghĩ về một vấn đề. Chúng luôn ẩn chứa nhiều thứ mới mẻ, khác biệt và độc lập. Có sự linh hoạt, một người sẽ có thể thích nghi với hoàn cảnh, và những thay đổi của công việc, của xã hội, nhanh chóng nắm bắt cơ hội, theo kịp với thời cuộc và sẽ không bỏ lỡ cơ hội để thành công. Trong quá trình nuôi dạy con cái, phụ huynh hãy nhớ rằng, dù điểm thành tích có vẻ rất quan trọng, nhưng nó không phải là thứ có thể đánh giá tương lai của một đứa trẻ. Trẻ có thể học không được tốt, nhưng điều mà phụ huynh cần quan tâm hơn cả chính là tìm ra được khả năng của trẻ, đánh giá đúng tiềm năng của con trao dồi cho con về sở thích cá nhân, giúp con rèn luyện nhân cách, kỹ năng giao tiếp và ứng xử tốt. Đừng nhồi nhét vào đầu con trẻ suy nghĩ rằng học không giỏi sau này chẳng thể kiếm ra tiền. Việc tạo sức ép một cách mù quáng chỉ có thể khiến con ngày càng chán nản, mang đến những hậu quả tiêu cực không mong muốn.